em thiệt là giỏi em thích cây này không cây này á là cây đọc loài cây này là giống cây chổi quét nhà hả hả